sao vui trời ơi hôm nay bọn mình vui quá các bạn ơi được nhốt trong nhà tù màu xanh luôn quá đỉnh luôn trời ơi quá là xịn <laughs> ok bạn ơi thì ngày hôm nay nè anh em hero team bọn mình hiện tại đang ở trong một cái nhà tù màu xanh nha các bạn nha đó thì có rất là nhiều bạn xem cái video mà vượt cái nhà tù màu tím lần trước của mình á có nhiều bạn bảo là anh phong ơi anh phong hãy làm một video vượt nhà tù màu xanh đi màu đỏ nè màu hồng màu vàng nói chung nhiều màu lắm cho nên là ngày hôm nay mình lại tiếp tục với vượt nhà tù màu xanh nha bạn nha và nếu như bạn nào muốn mình vượt nhà tù màu gì nữa thì hãy cơm mình xuống bên dưới cho mình biết và mình sẽ cùng nhau vào chơi với nhau nha ok mọi người sẵn sàng chưa yeah, dạ. sẵn sàng sẵn sàng rồi đúng không được rồi vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu thôi nào cái gì sam ủa cái nhà tù gì mà xanh lè xanh lét cái con bò chét hay con thế nào nhà tù có mui không mẹ? ờ có khi nào có khi nào nhà tù này do ca mui xây ra ông ta phải mui không mui có chị đúng không chị thì lắm con ăn đập này mà đâu có đập được đâu trời ơi ok bạn ơi vậy thì bây giờ trước khi vào video này các bạn đừng quên lại để cho mình một like một share và nhớ subscribe đăng ký họ cho kênh chưa tất của mình nha mọi người còn bây giờ thì chúng ta cùng nhau bắt đầu vào video nào let's go, let's go. Let's go. Rồi thì đầu tiên á chúng ta sẽ phải cùng nhau tìm cách thoát ra khỏi cái phòng tù này Sau đó bọn mình sẽ đi đến những cái chỗ thử thách khác để bọn mình thoát khỏi nguyên cái nhà tù luôn nha các bạn nha Thì à, anh em đi vòng vòng ờ. coi nhìn xung quanh coi xung quanh có gì không anh em Đi vòng vòng kiểm tra dạ, coi Nhà tù màu xanh đó, mà chơi được cái màu xanh là chịu à Trời ơi có gì trong đây không? Không có gì hết trơn vậy Không có nhìn nữa Cái gì đâu sao có gì ủa gì vậy ở đó đứng đó đứng nhòng nhìn nhòng nhòng có gì không ui có cái rương nè wow một cái à, bình thuốc hiệu ứng cái này là cái gì ta ủa để em xem coi bình thuốc này ô hình như là bình thuốc này nó nó sẽ cho chúng ta sức mạnh hay sao á ủa mà sức mạnh để làm gì trời để đập cái cửa ra hả thầy dễ thử đi phong thử đi thử đi ok đâu để tôi thử mọi người tránh ra tôi thử phát nè đập cái bình Đây, xuống như là ok là tôi có sức mạnh này đúng không đập thử coi ủa, ủa hình như đâu đập được đâu bị lừa rồi ôi gì giờ sao ờ, biết đánh à... có khi nào bình thuốc để quăng dưới đây không à... có khi nào vậy không có khi nào vậy không không biết à từ từ để em xem coi để em xem coi hình như ở trên đây nó có đi kiếm thêm đi mình từ từ từ từ ở ở trên đây em thấy có có bình lốc đá đỏ nè hình như là mình phải leo trên đây nè mọi người tránh ra đi em coi sao lại lên đây à phong cái thuốc nó không đẩy được à vậy là mình uống cái thuốc này vô là mình có thể đẩy được cái cái cái cái cái bà lốc này nha bạn nha đây để mình đi vô trong đây coi bên trong đây có gì không nha bạn nha ủa sao không có gì trong vậy Ui. sao đẩy được xuống rồi nó xuống rồi kìa ừ, nó xuống đây luôn hình như là tôi mới vừa đẩy cái bà lốc đá đỏ rơi xuống dưới đây nè bạn ơi mình lấy được nè bạn wow bây giờ mình làm gì là... ai biết Ủa, không ơi à, hay là mình để vô hôm nay tay rô tránh ra coi em xem coi Ủa. được không Ủa sao biến thành phát rồi Ồ khác gì hả Ôi Ôi Cửa mở này nè Cửa mở này nè Hợp lý Hợp lý Yeah Hay quá Trời Phong thông minh đó Phong ơi Đâu đâu Ủa bên trong mấy cái đường này có Giờ không Ôi có cục sắt nè Một cục sắt còn gì đâu ơi bên dưới này ồ oh, bên dưới này có một cái rương giấu ở bên dưới nè bạn ơi trời ơi cái này làm sao qua mắt được tôi được tôi là phong cận nhưng mà tôi không bị cận đâu nha hả vậy mình nhìn ờ, mình tôi... thấy luôn á mà sao bạn nhìn cái mình thấy liền luôn hay thiệt chứ trời ơi trong góc nè mặc dù là mình tên là phong cận nhưng mà mắt của mình cũng rất là sáng nha bạn không có ủa mà nghe hơi sai sai ta à, tôi đeo kính rồi <laughs> ờ, hình như chỗ này thì mình phải cua đây nè ui ở trong kia nó có một cái nút hình như là mình phải dùng cung tên bắn vô cái nút ra sao á ok anh em để tôi xíu tôi bắn hụt thôi à bắn ơi rồi chúng rồi nè u leo đây được nè mọi người leo đây đây đây đây hay quá không cận ơi hay quá mọi người leo đi mọi người leo đi hay quá ngồi leo đi đây nè nhảy qua bên đây nè sau đó hãy nhảy qua bên kia Ôi, ờ. sao hiểu không ông ơi anh thấy được bầu trời giữa cục tù rồi hả à, cái gì con vậy là mình mình mình thoát mình mình thoát kem rồi hả mình ờ. mình phá đảo rồi hả bây giờ cái đó video cái đó đâu rồi trời ơi ngọn cỏ đang được nhưng không với được may rồi oh my god làm ơn làm ơn cho bọn tôi ra ngoài đi bà trời ơi con mũi tên rớt xuống rồi ok ủa trên này trên này trên trên đâu có nút trên đâu có lỗ nè trên cái lỗ nè à thấy trên lỗ có nút nè à rồi rồi rồi tránh ra tránh ra để em bắn cho hình như là phải bắn vô cái nút đó rồi rồi rồi tránh ra nè để em ờ. bắn nào em bắn vô đầu ờ, anh á bắn anh nha ok sao thôi sao trúng chưa Ê, từ lấy rồi đúng không xin lỗi xin lỗi em có bị hết cung á đó đó wow ở trên đây nó có một cái rương thôi thôi để tôi leo tôi coi cái rương này có gì không quá trời hạt sắt luôn ủa hạt sắt để làm gì ta à, tự nhiên nó cho mình cục sắt với lại là hạt sắt để làm gì nhỉ mọi người đi vòng vòng đây coi coi có gì đâu. cái này á là trời tào lao chị cái này là tài sản để mình đem về gì ơi mình trốn rồi ủa đây ra tù rồi à? ủa ơi đức tặng đồ miễn phí vậy thiên ngon vậy ủa bây giờ mình lấy mấy cục sắt này để mình làm gì mọi người siro biết làm gì không anh nào có khi nào nó để chế để chế à ờ. chế cái cái máy cảm biến bạn chế tạo cái làm chế máy cảm biến để mở cục sắt à à bạn chế tạo bấm vào đây ờ, chế miếng cảm biến hả miếng cảm biến là ủa em mà là, em làm em, hai em, sắt. làm sắt làm sắt à đây đây đây ủa khoan từ hình như nó không cho chế anh ơi nè ô ủa khoan từ vậy bây giờ mấy cục sắt này mình sẽ làm được cái gì giờ mọi người mày biết trời cửa đồng ơi đồng não đồng não đồng não cái cốt đi cái cốt đi cái cốt đi nhầm nhầm cái cốt nhưng mà bây giờ mình phải có gỗ cái gỗ đâu nè gỗ sao mình làm được bây à giờ sao này ta siêu sao thật sự <laughs> tôi không chế được cái gì hết trơn á hay là hay là cục sắt này chế thành bộ áo giáp sắt <laughs> làm gì ủa em đang có bao nhiêu cục sắt vậy nhiều lắm luôn á ờ, um, để tôi xem coi nó có chế được cái gì khác ngoài cái tấm dáng này không ta uh, ui nó, nó chế được được cái cái kéo mọi người cái kéo nè wow, wow à, hiểu rồi hiểu rồi hiểu rồi vậy là cái kéo này mình có thể cắt được cái cửa đúng không ủa, không phải ủa vậy hả ủa, nó sai sai để để mình lên trên đây mình coi lại coi trên đây nó có gì trên đó không tôi nghĩ là trên đó nó phải có cái gì đó để cho chúng ta đi qua từ từ để mình thử coi ừ. ok lên đây nè ờ ô mọi người mọi người ở chỗ này nó có một cái hàng rào đâu đây tôi thử coi đạp được không Ê, đạp được nè đạp lên đạp lên bấm vô mở cửa được không mở cửa nha ờ, ờ, nút cái nút cái nút khó bấm cái nút quá rồi bấm được rồi nè ui nó mở thêm một cái đường cho đây nữa thì mình phải leo đây ờ. Ê, từ từ mọi người mọi người mọi người để để tôi bắt cua lên bắt cua lên bắt cua lên ê rồi rồi tôi lên được nào mọi người lên đi lên lên lên lên Trời ơi Tính ra là anh em mình cũng thông minh ghê á Vậy mà anh em mình sắp vượt ngục được luôn rồi nè Trời yeah. ơi Qua đây không ơi <laughs> Sao lên được vậy Cái đó nãy giờ nhảy hoài không lên được rồi Đâu Sam lên thử rồi Sam múa rồi Múa đi Nè có hội che múa Trời ơi hội che múa không lên được không trời đâu múa lên rồi nè Rồi tới lượt Sam tới lượt Sam có anh sam ờ, có anh sam từ từ thôi bình tĩnh thôi ai ơi ai thua hỏi cho em là sao em đừng bấm chạy em đừng bấm chạy em chỉ bấm tiến thôi nhảy thôi đừng bấm chạy tiếng ờ, nhảy ủa tiếng nhảy có chạy đâu cái quy luật của là chạy cái sát mép rồi bấm nhảy à ừ. đây mép rồi ok sát nhảy đúng không nhảy rồi bây giờ mình lên trên đây mình coi coi trên đây có gì không mọi người đi đi nhanh lên nhanh lên mình đi rồi. khỏi nhà tù thiệt là nhanh ui có cái cửa bí mật nè có cửa bí mật nè mọi người đi qua đây Ôi. Ôi. Trời ơi Cái nhà tù này nó hơi chật đó nha Ok rồi tôi qua được chỗ nào rồi đấy Cái này là gì vậy ờ, Ủa giờ mình làm gì tiếp mọi người Ở Trong đây có gì không Trong đây không có gì hết trơn á Cái gì đây ta Sao anh Chỗ này anh đúc cái đầu lên cho anh thấy được bầu trời lần hai Ui ơi, <laughs> cái, chỗ này Cái chỗ này cũng là một, một cái cửa bí mật nè Nhưng mà làm cách nào bây giờ mình để mình đi tiếp đây Ủa có cái đúc Ủa Ồ, Sao có cái đúc này vậy Ơi cái đúc này nó cho mình Nó cho bà lóc không Hả? ông đang cầm block đúng không? Ờ, sao? Đây này, ở trên này chị thấy có màu này Em đặt màu vàng cái cùng bên trái, thấy không, thấy không? À, rồi, rồi, rồi, rồi, rồi. em, em, em, em thấy rồi Bây giờ cái này đây Mui, Mui, Mui nhìn cái màu đó Mui chỉ cho em nha, để, để em đặt nha Ok, okay. Màu đầu tiên là màu gì? Vàng, vàng, vàng. bên trái xuống nha, bên trái Ok, vàng. bên trái vàng, rồi Ai đỏ Đỏ, rồi Xanh dương đậm Xanh dương đậm, rồi Đậm Xanh dương nhạt Xanh dương nhạt, rồi Xanh lá xanh lá rồi cuối cùng là màu cam ô oh, đưa nè trời ơi sao mọi người phân tích hay quá vậy mình chơi okay. mình không biết gì luôn á dạ bây giờ <laughs> bây giờ chúng ta à, đã có được đâu, cái vô đây có chơi không à chúng ta đã có được thêm một cây cung với lại là một cái kéo nữa giờ bây giờ mình làm gì mọi người từ từ để đảo này đúng không thắng thiệt à, không mình đảo này nè xuống, à? xuống dưới đắp cửa xuống dưới đắp cửa ủa vậy hả phải không nãy như ờ, ừ đúng rồi nãy như có cái cửa sắt hay sao á ôi nhưng mà nhưng mà chỗ này nữa chỗ chỗ chỗ chỗ chỗ này phải không vậy mọi người mọi người nhớ đúng không vậy ờ Đúng xong rồi cái hộp phải lên lại từ đầu Ê, cái cửa mở, cái cửa mở rồi, cửa mở rồi, đây đây đây uh. Trời ơi Ủa Dễ Ủa, dàng Ủa vậy là mình mình quy nữa hả? Nani Ủa Ờ hả không, nó đi được đâu, mày đâu yên, cô yên đâu Ủa, không đi được Ủa sao kìa, ơi à. Nó, nó bẫy, nó bẫy mình kìa mọi người, nó bẫy mình, nó bẫy mình Ồ, nó bẫy mình rồi Trời ơi, thì ra nó giấu ờ. một một cái cửa bí mật ở bên đây các bạn ơi, thiệt sự luôn á trời ơi Ủa Ủa rồi dùm đi đâu nữa Oh my qua đây nè mọi người qua đây nè chúng ta bị dịch chuyển qua một cái chỗ khác nè oh, trời ơi tôi cứ tưởng là bọn mình đã thoát được rồi các bạn ơi ai về đâu không phải nha nó lừa bọn mình các bạn ơi ai thiệt luôn á ok tiếp tiếp tiếp bên này là có một cái nút nè bấm vô cái nút này à, gì vậy ủa cái nút này bấm vô để làm gì vậy ê ê nó vừa đây rồi nó vừa đây rồi à. à vậy là cái này là cái này là phải chơi bắt cua rồi cái này phải người nào bắt cua giỏi mới được nè thì còn ai bắt Đồ, cua giỏi hơn nữa trời dạ, ơi đô thôi chứ còn ai nữa nhưng mà khoan đã ờ. ngồi người bắt cua giỏi nhưng mà cũng phải ấn cái nút này canh thời gian cho nó chuẩn nha không, à. không không phải canh một một người đứng ấn cho cái người bắt cua đó một người đừng ấn á thì đúng thì đúng nhưng mà phải canh thì phải canh mới nhảy lên được bà phải nhớ phải nhớ Ủa khoan từ nhớ phải nhớ phải nhớ từ từ từ cho là chưa nhảy được giờ sao mới nhảy được nhảy được khó nha cái này mình phải nhớ mình phải nhớ không phải nhớ là bấm theo lần lượt đó, theo thứ tự đó Thì biết là bấm theo thứ tự nhưng mà ý là phải nhớ coi là bắt cua ở chỗ nào Cái bà này thiệt Thích ừ, thể hiện quá à Bắt cua thôi, chắc Cá mui Cá mui nói giống như là Ủa ai giờ coi chỗ này có gì bắt cua lên không Không có cầu thang ừ. Bên này thì sao Xong rồi Giờ tới Sigo mà cũng ờ, cũng đang ờ. là Đây là gì ơi còn bên này thì sao là cái gì đây đây đây đang, đang nhảy mà đang nhảy nhảy được không nhảy được đâu vậy thử coi nhảy nè nhảy coi đâu đi mua thử nhảy đi, mua Ủa? nhảy ờ. à. trời ca mui thông minh dữ ta nhảy ờ. lên cái cửa sợ nhảy lên đây trời mui thông minh ờ. đó được được được có này có này có đây có có gì có gì đâu đem lên coi cái cái sắt cái sắt cái sắt cái sắt đây nè đây đem lên coi đem lên coi đâu cái nào đâu nghe sau lưng không kìa ông nói đây đây đây lô cầm rồi cầm cái này dùng để làm gì ai biết ai biết ok thôi à. bây giờ nè bây giờ bắt cua anh biết rồi phong ơi nè tới đây nè hả để đây hả à ok thì ra là vậy oh. hợp lý hợp lý rồi bây giờ rô rô rô rô phải nhìn để để rô nhớ nè nhảy qua đây nè rồi sau đó là tiếp theo nhảy qua đâu rô phải nhìn nha ờ, Ủa? phải lên kia thiếu thì như thiếu đồ không hình như lắp thêm cái màu xanh không lắp thêm phải đâu cái cái cái này hình như là mình đứng vào cái block người ta kim cương á là được á ừ đứng vào block kim cương lại cái block kim cương cuối cùng nè bây giờ đứng ở cục sắt là sao nữa rồi làm sao đứng lên kia kia thì cái khó này này gác nè à, rồi chuyên gia ẩm thực à, phân tích nè chuyên gia ừ, xong, xong rồi uh, xong rồi uh, rồi rồi, rồi sao rồi sao còn rồi một sao? còn một thanh sắt nữa còn còn thanh sắt nào nữa không ừ, thiếu thanh sắt nè à, đập đập đập cái thanh sắt này đi đập cái thanh sắt này đập được đâu mất thanh sắt bà nội à không đập đập đập đập đập đập đập bằng cái này được đập bằng cái này được nè nè nè ném cái gì ném cái gì ô ô minh ta ghê ghê ghê có cô được ui thông minh dữ ta trời thông minh ta Ok, bạn ơi, tôi không ngờ là cao mui lại thông minh được đến vậy luôn các bạn. Rồi ok, em bấm nút tiếp nha mui. Rồi mui chuẩn bị nha, em bấm nút nè ok wow. đây đi tiếp nha đừng chờ tiếp nha đừng có bấm nha đừng có bấm nha ok có em môi nhảy nhảy qua nhanh lên rồi đúng rồi tiếp rồi tiếp okay. hay quá ủa, ủa, sao sao đôi nó được vậy anh bị te le lên anh bị te le lên trời ơi có vậy mà cũng té nữa thiệt luôn đây là đẹp không đẹp không đẹp không để em cho để em cho ca mui báo quá ok đây đây nè mấy bạn coi nè cá mui vậy mà cũng té nữa đây à mọi người à, mọi người giữ cái kéo đây tôi quăng cho mọi người cái kéo nè mọi người giữ cái kéo nha ok rồi tôi lên nè rồi đưa đưa cái cục sắt cho tôi Rồi ok tôi lấy được rồi Ok Hey, nhảy qua đây Rồi ok Rồi bấm nút đi Bấm đi Bấm đi Đó Ôi Rồi báo tới Báo tới Trời ơi Lần đó trời ơi Bấm một lần thôi Trời ơi Bấm một lần thôi mà Rồi ơi đập đập ra Rồi để bấm nha Để bấm nha Để bấm nha Rồi ok lên nè bấm đi Rồi tiếp Bây giờ là qua bên đây Sau đó là nhảy qua đây Rồi nhảy qua đây Nhảy lên đây Và sau đó là nhảy uh, xuống dưới đây ok rồi Mèo tiếp quá. bây giờ đi qua đây đúng không rồi đi qua đây rồi ok tiếp cái nào à, bây giờ sao nữa uh, nhảy vậy nhảy với gì hả Ê đừng bậy bà xong nỉ nha Bên trong đây nó có một quả tiên ti Vậy em lấy được rồi nè Hình như là mình đặt Ủa, quả ti vô đây oh, Yeah Ok tìm được đường rồi Trời ơi thiệt khổ ghê luôn từ nãy giờ Mới qua được mày tiếp theo Ủa Ủa gì vậy Ủa Ủa Ủa Cái này cái mây cung mà anh nhớ đi vòng ngược lại Ê, chỗ khác nè, chỗ khác nè, chỗ khác nè Sao đi vòng tròn thế rồi Ủa, sao mình đi vòng tròn cái mình dịch chuyển cái chỗ khác vậy Cái này ảo thiệt chứ Ảo thiệt sự luôn Trời ơi, nhà tù màu xanh này ảo ma quá Trời mấy bạn không biết đâu nếu mà cái nhà tù này màu xanh như thế này á thì chúng ta có thể ghép cho nó thành một cái phong cảnh khác ví dụ như là bãi biển nè. Đó, địa ngục nè. Đó, hoặc là mình có thể ghép trên bầu trời. Đó, trời ơi đúng là nhà tù ảo ma các bạn à. Đấy, <laughs> ok. Rồi bây giờ chúng ta đi tiếp nè. Ủa giờ sao? vậy dạ sao mọi người lên đây bắt cua lên bắt cô lên bắt cô lên hả leo đây nè sẽ nhảy qua đây nè rồi nhảy qua bên đây ok nhảy qua nhảy qua đây ok rồi Ui, đúng là không ờ, không có gì khó chỉ cần chúng ta có anh em thì chúng ta có thể uh, gọi là suy nghĩ cùng nhau chứ này mà chơi một người chắc uh, gọi là nát ốc luôn á mấy bạn ạ à. ok nhảy à, qua đây tôi là tôi không cần suy nghĩ đó mình là mình không cần suy nghĩ á sao mà tôi té hoài ta khác suy nghĩ đúng không Chị có anh em thì có anh em mà chúng ta vẫn cần kỹ năng nha không cây đon từ nãy giờ ấy cây đon cây cây cây đon chưa đứng, chưa đứng, suy nghĩ gì hết ủa cái cục này giả mình hả? cái này mình không biết gì luôn á trời ơi thiệt luôn á khó nha khó nha rồi qua đây mọi người qua đây qua đây cái cái cái cái cục đây. trước mặt là giả sam cũng có giả nè chậm quá đó nhắc rồi đó người ta nhắc người ta nhắc rồi á mà sao không nghe tôi con tôi không nghe tôi biết đâu xin lỗi ok rồi lên lên lên lên mọi người lên đi mọi người lên đi ủa này sao lên rồi vậy nhảy qua hàng rào bên đây sao luôn sao mà nhảy hàng rào trước mặt sao rồi đó trời ơi không nghĩ tới luôn á trời rồi sao nữa rồi rồi sao nữa à. trên trên trên yes. đó có đường đi không trên nó có đường đi không có không biết từ từ từ từ bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh đúng còn đi đường nào đây nè ê mình phải suy nghĩ nè mình phải suy nghĩ nè ok nhảy lên đây nè sau đó là nhảy xuống hàng rào dưới đây rồi sau đó là nhảy lên hàng rào trên đây và lên đây ok lên đây rồi sao ơi ai giữ cái hàng rào ai à, đây cái hàng rào cái hàng rào đây cái hàng rào cái hàng rào cái hàng rào bạn ơi để mình để mình xin ra cho từ từ từ từ từ bạn mới xin ra bạn tránh ra mới đúng bạn tránh ra bạn tránh đây để tôi lấy lại cái hàng rào à thiệt cái đó nhảy tưng tưng xong mất tiêu cái hàng rào luôn bạn ơi đặt lên đây nè sau đó leo lên đây u qua tôi qua tôi qua tôi qua mọi người mọi người qua đi mọi người qua đi quá nhanh, nhanh, nhanh. quá ơi quá rồi ok bạn ơi cuối cùng thì bọn mình cũng đã vượt qua được màn bên đây nè cái gì đâu cái gì đâu sao đâu đẩy dạ, sao xuống vậy anh cái sao không dám nhảy nên anh đợi giúp sam trời ơi hình như chỗ này là mình phải à, nhảy xuống dưới sau đó mình canh làm sao để mình rơi vô nước yes tôi xuống được rồi yes oh, oh my god còn lại à. ai cao môi tinh hại ai cây rồi nhảy xuống nãy giờ không được à ok rồi cây xuống rồi rồi ủa rồi rồi mình đi đâu nữa mọi người đây là con cây kéo kìa cây kéo kìa cây kéo ờ có nè nhưng mà mình mình mình cắt cái nào cái này hả Cắt nó có dò mình không vậy nó có dò mình cắt lại đi ok mình đi quay thử coi ủa ừ không có gì bên đây hết à vậy là mình mình mình phải chọn ủa bên này à <laughs> trời ơi đúng rồi mà sao kì ủa chọn đúng đường đúng luôn ủa sao oh my god sao tôi bị kẹt ở dưới đây rồi ok rồi tôi lên này tôi lên này đây ủa là mua đâu tôi <laughs> lên mua cái kẹt ở dưới ai đặt ai đặt ai đặt rồi ok cái gương không ơi cái gương nè cái gương gì hả nè gương gương gương gương à cái này là cái gương ủa À. Ôi tôi hiểu rồi hình như là Hình như là mình phải làm cái gì đó giống như cái gương bên kia Từ từ để xem coi Bên đây có cái nút nè mua tránh ra coi mui Bấm vào cái nút này Reset hả Nút này để reset này trong gương có dùng Sao bây giờ mình phải làm sao để cho hai bên dùng hệt nhau là Đây ai có thể ờ. Đây đây sắp này sắp đặt đây cái cái cái bên này bên này bên này bên này này qua đây Không ơi không ơi không ơi ờ. Không ơi Đập đập đập đập đập cục này đập cục này đập cục này Đập cái cục này hả Gì đấy Ơi Ủa sao đập luôn cái cục đó đỏ vậy anh kêu em đập cái cục này không anh kêu đập thì tôi xong rồi xong luôn thôi mình reset lại đi xem lên đi ok rồi để cái này ở đây rồi đập đập cái cửa sập hả không đập rồi đập ngược lại tại vì cửa sập bị ngược hướng rồi ờ ok đập nó rồi rồi sao nữa rồi đặt ngược lại có lụm được đâu mà đặt ông nội ủa nó đặt ngược hướng nè không có là ngược lại từ đất ngược thôi không sao đâu không có lấy được khoan khoan khoan từ từ từ từ mọi người đợi xíu nè bên đây là nó có một cái cần gạt nè còn bên này là cái cửa nè hình như là mình phải kiếm cái cần gạt á mọi người nhìn xung quanh để coi có cần gạt không ok dạ. kiếm rồi được mà bàn chế tạo đi bàn chế tạo nói chung là bây giờ mình nhìn thấy cái gì mình thay cứ đặt đi đã xong rồi à đây đây đây đây đây tôi thấy rồi ở trên kia nó có một cái rương hình như là mình phải bắt cua lên trên đó hey. trời okay. ơi khó vậy ồ ủa rồi nhảy lên đây đi sao nữa À, ông đập à, đi, đập mấy cái sạc à, đi lấy cái búa đập lấy cái búa đập à hiểu rồi lấy cái búa đập đi ok ủa rồi đập nào đập cục redstone đi đập cục redstone đi phong ơi đập cục redstone đi yes em em lấy được cần gạt em lấy được cần gạt rồi à, yes đập cái này đi sau đó bỏ cần gạt vô và gạt xuống wow, phong phong ơi còn thằng nào phía đằng trên kia không treo được nè sai rồi phong ơi đừng đập hết chứ không đập ủa vậy là vậy tôi làm sai hả đúng rồi hả ôi thôi làm lại vậy làm lại được đập vừa vừa thôi đập cái giữa nha rồi rồi bây giờ nè bây giờ bây giờ cái cái có ai giữa hàng đào sắt không nè không à, có có có có rồi hàng đào sắt ở giữa nè rồi tiếp theo nữa <laughs> là ok rồi tôi hiểu tôi này này rồi, rồi tôi lên đây nè đó lên trên đây vậy là mình từng bước mình mình phải làm sao cho bên kia bên đây nó giống bên kia là được đúng không ok đúng rồi đây đúng rồi đó tôi sẽ đập cái này đập cái này rồi đập cái này đập cái này rồi ok đúng ờ, không rồi bây giờ tôi bấm vô cái rương này tôi lấy cần gạt nè xong tôi xuống dưới đây bên đây thì à, chúng ta phải đập cái cửa này đi ủa gì mà Ủa? xin lỗi xin lỗi tôi lỡ tay tôi đập mạnh quá nó bể luôn rồi trời ơi thiệt tôi mới làm lại lần nữa nè trời ơi trời thiệt tôi báo cái này là phải là tay khéo đụng nhẹ cái thôi nó bởi hết luôn rồi thôi gới thiệt ok này đập nè đập nè đập nè thôi lại thôi lại đây đây bấm vô bấm vô cái trương rồi cái lấy rồi ok giờ nhẹ nhàng nè nhẹ nhàng nè canh nhẹ nhàng nè hây <laughs> gạt xuống ờ, rồi con được đá nữa nè hả đập cái cục đá này hả ok ờ, đập cục đá này đi rồi thêm cái bàn ừ. chế tạo đây nữa nè cái bàn chế tạo cái bàn chế tạo này luôn ờ bàn chế tạo này dùng kéo cắt đi ok đó rồi rồi à, thêm nữa cái cái cái cục ừ. đá ở đằng trong này là với cái dưới giường á nó chỉ có một cục quanh nhìn lại đi à ok vậy đập cục đá à, đi đúng đi. không rồi ok rồi à, à cái bình bông cái bình bông cái bình bông cái bình bông bình bông sao cái bình bông đập, bình bông đi à đập bình bông đi luôn đúng không đập luôn đúng rồi rồi rồi sao nữa ờ. còn gì chúng ta ờ, còn gì chúng ta còn gì mà nó sai không à cầu hang cầu hang đập cái cầu hang đi luôn trời ơi nhìn nó giống nhau mà nó nhiều chi tiết khác nhau ghê luôn á ủa nó còn cái gì giống nhau nữa đâu trời ơi nó còn cái gì khác nhau còn đâu. cái này nè còn cái này nè còn cái này nè nhưng mà cái này cái cái này lấy bằng cách nào nè lấy cái kéo hả không đúng tay lấy được không không từ từ nhìn kỹ lên lần nữa tôi nhìn kỹ lên lần nữa giúp đi reset nè coi còn cái nào nữa rồi rồi biết cái nào sai luôn rồi à. cái tấm thảm trời ơi cái tấm thảm này mình phải đập cái này đi ok đập nhìn đi đập đi ra, à, nhìn không ra luôn á rồi bây giờ mình phải đi đâu đây u uh, cửa mở nè mọi người mình sắp thoát rồi mọi người ơi nhưng mà mình yes, mình mình mình, mình phải có một cái chìa khóa thì mình mới qua được em mặc từ rồi rồi tránh tránh ra ôi em dùng cái kéo em đập không, được, được. Ờ. sao vậy khôn Trời, lắm nó tính rồi nó tôi tính dùng cái kéo để tôi đập đó từ từ kiếm trong mấy cái đường coi mấy cái đường tôi kiếm được một viên gạch nè ờ, còn gì đâu? trong rương này có nè ơi bên này bên này bên bên ngoài cũng có một cái rương trong cái rương này cũng có viên gạch luôn bên ngoài này có không cái ai tránh tránh tránh từ từ bên ngoài này Ê, bên ngoài này không có có khi nào chúng ta có thể nói chuyện được với anh dân làng này không lấy lấy lấy tao ơi còn này không Ê, từ hình như à hình như là mình phải giải cứu anh dân làng đây đây đây, đây mọi người tránh ra để tôi đập cái này ra rồi cứu anh dân làng nè hello anh dân làng ô đổi sáu cục gạch để được một cái cần gạt à, à số ca tôi tìm được hai cục còn cái dưới đây nè còn cái dưới đây nè không còn cái dưới đây nè ok một cái dưới đây rồi ba cục rồi sam nữa nè là bốn cục nè còn không anh em còn không anh em kiếm đi còn một cái trên đây nè phong ơi còn một cái trên đây nè đây đây đem đem leo lên đem leo lên ok không, ờ, nhảy lên đây. đây không có nó lừa nó lừa ủa không có hả à, cho đây lừa cho đây lừa Ờ, vậy ở đâu ta? Mọi người kiếm mấy cái rồi, mấy cái rồi. Mà được à, bốn à, cái rồi, thiếu hai cái nữa. Từ trong đây có được không? Nằm mấy cái thảm có được không? Ờ, à, nhiều khi không. nhiều khi bên dưới cái thảm này mọi người. Dùng kéo, dùng kéo, dùng kéo, dùng kéo. Kéo lên kéo cá thử Không được không được không được không được sau lưng sau lưng à thấy rồi sau lưng nào sau lưng nào đây nè trên đây nè đâu đâu để em lên coi nè một cục gạch nè đâu đâu hai chiều mà hai chiều hai chiều bước xuống bước xuống rồi năm cục này là một cục cuối cùng nữa một cục cuối yeah. cùng nữa cục nào nữa tên đúng rồi ôi vũ nghĩ vô từ từ giấu ở đâu vậy chạy từ từ bên dưới mấy cái ghế này có nhìn ở bên dưới mấy cái ghế nè bạn hay giấu bên dưới mấy cái ghế lắm nha em phong ơi sao cái bức tranh này có gì không phong ờ, nghi quá ơi đúng thiệt không nè sáu bức tranh này có nè à. ôi trời ơi dạ, tôi nghi nghi rồi bấm vô nè rồi đổi ra cần gạt và chúng ta cùng à? nhau thoát ra ngoài nào dạ, trời ơi nó lừa mọi người sao lại mọi người mọi người đừng có lấy xuống vậy ủa mọi người ơi sao mà sao mà mình vừa ra <laughs> mình bị nhốt vô lại thôi ủa cái nhốt vô lại rồi tôi tôi ơi Phong ơi, đây có gì nè Phong ơi à, Hình như là bỏ cái kiếm kim cương vô hả Không, cái này là Đấy. diamond block Diamond block, ủa đây Diamond block vô trong đây Còn bên đây sẽ là năm khối uh, vàng năm khối vàng, rồi ok, bỏ năm khối vàng vô nè Ờ, còn cái cái kim cương đâu Giúp bay ra, giúp bay ra À, kim cương kìa Ồ, đây đây, mọi người tránh ra, mọi người tránh ra, tôi có kiếm, tôi có kiếm đây, tôi tiêu diệt đó mày mày mày mày ơi con này mạnh quá mọi người ơi nó quýnh tôi cần hết máu mọi người ơi ai da nó mạnh quá mấy bạn ơi đánh nó đánh nó để tôi để tôi rít đam nè rít đam ôi ôi ôi ôi trời nó chạy nhanh quá ê ê tôi quýnh gần chết đó này nó cắn tôi yeah ôi rồi đời đời ok kim cương yeah yeah dạ, dạ, dạ. Trời ơi, ờ, cuối cùng thì bọn mình cũng thoát được ra ngoài các bạn ơi Trời ơi, mệt mỏi quá mệt mỏi quá trời Anh trời, trời ok bạn ơi và cuối cùng thì bọn mình cũng đã giải mã được cái nhà tù màu xanh lá cây rồi thì các bạn thấy cái nhà tù này có khó hay không thì các bạn hãy nhớ bình luận xuống cho mình biết nha và mấy bạn muốn mình sẽ vượt ngục nhà tù màu gì tiếp theo hãy comment xuống cho mình biết luôn